dù một lâu cho vơi nhớ hay là chú gió nên em em lời bãi lầu kia thiếu gọi lừa mình thiếu đường vắng em nên đây là tháng ngoài người nhỏ hãy đi đâu nhằn tình yêu hắn vẫn lòng từ sầu đau kể từ ngày